à, tại đào tại chỗ vùng à, bắn này thì vậy gặp được chứ mình là có làm đồ giặt này lại nhưng mà thiếu cái ủng bắt cái nón nữa bắt cái nón của mình đã hư rồi cho nên hôm nay mình sẽ đi lấy tục súng hôm nay ra để à, máy này lại nhé cái chỗ thực dụng này là mình phải nắm thời gian giải tập đấy Thế thì mình sẽ về nhà khó và lại một ít cả mình cũng đã không thời gian giải tập luôn Đấy Giờ vào đấy và lại một ít cáp nữa Để ra một ít chính tế đã Đánh cáp thì thôi Có sẽ chạy hả à, túc xuống đây luôn nhé là hết cả thì mình sẽ dừng, lại sẽ túc xuống thôi rồi lại bật lửa nào bật lửa nào ta bật lửa đâu nhỉ thì mình sẽ chạy ra thêm một cái khác nữa vậy sạch mình nhiều mà mình có máy phẩm sạch đâu ký cho nên rất là nhiều sạch luôn không cần phải sợ ừ cái chỗ này nó sẽ sai là chứ đấy sai đấy đặt bốn cái tấn gỗ số này vào và cả bỏ rồi à, sai cái này rồi đấy bây giờ ra đau được cục sỏi thôi sỏi đâu vậy đấy à cái cục cái tay của mình đây đấy à, giờ thì cái nón của mình cũng đã cái nón của mình đã hư rồi vậy cho nên mình sẽ à, lại à, em mà rồi cháu cháu đổi cái nón đó bạn viên lan thôi ối nhà đây hình như là 12 là đúng một cái xác nữa xác đây rồi bây giờ thì bạn sáng chỗ sẽ làm bên kia và đảo đổi quỷ sửa chữa thôi ra ơi mình cảm thấy mình chưa thắp đủ ở phía ngoài này cho nên mình sẽ nhậu bản thân lan ở trong kia, đại những hợp bạn trời long long và chị nhỉ đấy là đẹp thôi về nó có được chứng nghiệm ta à vừa nhưng mà nó hơi đắt, xịn này bây giờ sẽ đi xuống địa ngục thôi hôm nay mình sẽ quyết định làm à, cái ồn ui bé cưu đi xuống đây làm gì mình sẽ mãi bắt đầu từ đấy mình sẽ đao lại ô từ nay chạy này hợp gặp la lai, việc đấy để cấp đồng bên mày của mình là đao thôi cùng hay cũng có sự trừ lại cho nên là nó rất nhanh hơn thế là là các bạn sẵn mình sẽ dùng copy tay của mình đau nhỉ thấy? ta phá lại xong vậy rồi nhỉ xong đã nổ tức là em ừ. đập cái ra đếm khủng khiếp này thế nhỉ mày ơi mày ơi mày ơi mày đừng đào của mình đó thế thôi giờ thì đào thẳng thế này mà đã chín tay thôi ừ. mình sẽ đào khá dài luôn ai ra thì đặt chỗ nói cho đến hiện nay một quẹt rồi nha quẹt rồi nha Ý, ý. Wow Cái thầy mà cục nào luôn chạy bây giờ này gái đang một ít ba lịch sử chữa cái giảm không bây giờ đừng bảo lao cỏ nha Ờ, hoàn kỳ rồi đặt tạo lên nha, ui ui đặt tạo lên mà đa phải cục này thôi vẫn là hai cục nhỉ thì bằng một cục với ba Thế thì đã tiếp tục đa thì thôi Ông này lạnh bay Ui sống nó sẽ đau cặp này cái sự sự cái nọn của mình luôn còn em cục nữa nào thôi rồi đặt tinh tinh ra thôi đặt như thế này không biết cái cúng của mình có à sống có lừa nhá Anh em em có quyền lừa bạn. Ui, thái cục Thái cục lúc này là ở dưới chân mình luôn mà mình không biết Đấy, thế ra Mình có được một cái ổng oh ơi giới thiệu một cảnh nọn ra chút nữa thôi nó sẽ cắt cái cấp đồng bên bài của mình chẳng này vậy. đi nhỉ à cắt tay đấy nó còn cục bên kia nữa nè còn cục nào nữa nhỉ đây, à, thằng ơi Ừ. Ừ. à, Ở nhà Đây, ông đây này Ui ui Làm, làm, làm giờ đặt trên này này có nhiều uh, à, nhỉ vấn đó có hai cục kia đấy ra thêm hai cục men nữa ra được bảy cục nhỉ đấy ra đủ thêm một cái ra đủ phú sẽ rồi ừ, nhưng mà con phải cắt cấp nữa cái view nữa còn bao nhiêu bao như dùng tù luôn một tiếp ui Tí, Không có cục nào mà. Rồi luôn xuống Canada luôn. Ui, là chụp lại rồi đó. cái nhà cái chỗ nào mà ghé thì mình sẽ cam đấy Nó nổi cái này rồi ta 위, 짜자자자자, 짜자자자, 짜자자, 짜자자자자자, 짜자자, 짜자자자자자, 짜, 짜자자자자, 와, 으아. ui ui ui như nào kính người ta uhm. cái tại cục nào đấy nha ui ui lừa đến vậy lừa đến vậy lừa đến vậy không có năng lượng uhm. đấy cộng một cục bên đâu này à đâu có chạy nó ra ấy, Ui, cho à, à, à, à. cho ừ. ra hôm nay đi tại ông có bay sự phải chọn của mình sửa cho xong à lắm rồi rồi cho xong luôn quá tuyệt vời rồi đi lên tăng tự như vậy đây ok bắt đầu bắt thẳng thôi hay nha Không, không phải thôi Giờ, giờ, giờ, giờ Rồi, rồi, nhiều thế Rồi, ờ, ok Giờ này tao đau này này Thằng cỏ lava mấy sẽ càng đi cơ Ý Ý đi cho Tự nhiên cái đóng tin tay đóng củi rồi vậy Rồi hãy tin tay rồi này lắm Hi Hi Hi À còn một cầu phí đây Hai cầu Có hai cục thôi ha thì mà cũng được rồi thì một cục đã được răm cướp lớn đâu nhỉ đây bị trò trò trò ống thân đập mà đập à hai cục luôn à cục luôn Hey và giờ thì bạn của chúng tôi là núi sẽ đồ à quên con con tiểu và mấy cục với nhau bạn thuộc nữa là làm thêm thêm một cái view nghe lại nữa rồi Đấy, bây giờ, giờ mình sẽ đặt cược qua chỗ trên tay của con này luôn nhỉ woo ui ui mày phải xe mày xe mày đó cọ cục nào rồi không có cục nào nữa ra thôi mình sẽ đi vay đấy ngày hôm nay ta sẽ mang vay để nhanh nhỉ đây cho mình là vay để nhau vay ra xin nó sẽ đúng tại sao mày vừa có đai lên lấy nhỉ không biết trong video lần trước mình nó không có thương ra có vẻ là thưa rồi ơi tại từ ngày cũng được ấy ơi nó sẽ là xem vàng và làm phối này lại mình sẽ làm cái tù khí Đấy Để làm thêm cái đọc là tiếp tục nữa thôi Mẹ nghe phú sẽ đâu nè lại Mới Trẻ chạm tối băng mảnh vợ Nghe cái tiệm là sự Nó sẽ Thôi Hôm nay mình sẽ trở lại đây nhỉ Thế nào mình À em đủ à, đó sửa chữ và hai cái cúp này thì mình sẽ làm để làm thành nghe lại. hay uhm. Đấy. Ừ. Đấy là mình hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ xuống địa ngục một bữa luôn hôm nay mình sẽ xuống địa ngục và tuyên phải anh bị một vào phản với sự kẻ là tính vậy cứu này phải đi Thả ra mình sẽ là thì bé cứu này phải là nhẹ Vào đi bé cứu ấy Thôi lửa thanh Con cả đến lòng bản thanh Cứu của hai bé bỏ nhá Có phải không? à không may à này chúng mày này gì cũng mày và vẫn bị chết nhé và tư chạy thấy Đấy, bởi làm thì mà lòng nghiêng để đẩy thế thì hẹn gặp lại các bạn khi để cái chỗ phá anh đi ngục vậy vậy à, cho mình là để phá anh đi ngục rồi thế thì mình sẽ đi sắm à, quý uh, skeleton để lại đâu bây giờ vậy hmm. có thể cái con nào vậy ta rượu nè nhưng mà rượu này mình lại cho con đâu có cái yên cưỡi nè nào skeleton đâu ra số gì đây, thằng em vừa uống lại để giặt người với yếm cưỡi á tìm thạch cũng vậy đâu ừ, hình như mình chắc khám phải cái chỗ này vậy à rồi à không phải đặt là cụ còn element quá đóng lại còn we are skeleton rồi ta ra đây đây rồi thôi một bạn để cho nó mặt tạo này, được bây giờ nó chém bạn luôn này không đợi ra đâu hay thế à bị bị bị đấy à còn lần này lần này mình ngạo à ui ngã ngạo này lời ngạo Hmm. A few moments later. No. That is Alia the boss. Alia, Alia. No! No! No! No! No! Ôi! Ăn thức ăn thức ăn No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Ui, ui, lờ tím, lờ tím, lờ tím. Chết, chết, con mặt ma này, là quái gì vậy hả? à, con lớn nó sợi dây nữa rồi nhân này nhân này này nhân này nhận này này nhận này này nhận này này cũ con heo đấy mày mới lại nó nó chơi đó cậu cậu cậu cậu trái đấy trái đấy nó phải dịch mới bằng được con héo hết chơi ra là nhỏ là, con héo kia rồi Ôi, rồi, rồi, rồi, rồi. chỉ có nằm cái này bật mày bật mày bật mày tổng cục lò đèn tổng nè ôi mẹ nó sắt hai đầu luôn thôi ok các bạn thì chào video ngày hôm nay thì bây giờ có xin gặp các bạn ở sẽ đi một vài thì tin vì sẽ phải tên nhưng mà chạm là không được cái đâu và làm cho mình một bồi giảm nghe lại kiểm và con giữ đến một phối nữa để các bạn thích à, cái video này để làm cho mình một cái hay mới là cái cái hồ mây nhá và nó quẹt mà chúng không bạn này là nó bảo bế khi mình làm video mời các bạn còn bây giờ thì bye bye